trong vũ trụ này, mặt trời, mặt trăng và các vì sao chuyển động theo quỹ đạo nhất định, cho tới các hạt vật chất siêu vi quan cũng có quy luật vận động của riêng mình. Cuộc đời con người cũng lại như thế, nó tuân theo những định luật thú vị và hết mực công bằng, không khỏi khiến người đời thán phục. một Luật nhân quả Trên đời này không có chuyện gì xảy ra một cách tình cờ, mỗi sự việc đều có nguyên do, vận mệnh của con người cũng tuân theo định luật này. Tư tưởng, suy nghĩ, lời nói và hành vi của mỗi người là nhân và đều sản sinh ra quả. Con người chỉ cần có suy nghĩ thì sẽ không ngừng tạo ra nhân, trồng thiện nhân hay ác nhân đều là do chính bản thân mình quyết định. Chúng ta nhất định phải chú ý và tự thấu hiểu mỗi từng suy nghĩ của bản thân mình, bởi chúng sẽ dẫn đến những lời nói và hành vi theo lối tư tưởng đó tới lượt những lời nói và hành vi đó sẽ sinh ra kết quả tương ứng. 2. Định luật hấp dẫn Chúng ta thường thấy một hiện tượng thế này, một người nếu luôn nghĩ rằng đường đời đầy cạm bẫy, ra ngoài sợ bị ngã, ngồi xe sợ tai nạn giao thông, kết giao bạn bè sợ bị thiệt, vậy thì những thứ xung quanh người này chứa đầy những nguy hiểm chết người. Hoặc một người nếu như cho rằng trên thế giới này vẫn có rất nhiều người nhiệt tình, biết đạo lý, thì người đó đi đâu cũng gặp được những người bạn đối xử chân thành với nhau. Tại sao? Bởi vì mọi người nhìn vào thế giới một cách có chọn lọc, mọi người thường chỉ nhìn và chú ý đến những điều họ tin tưởng trong khi không chú ý đến những điều họ không tin hoặc thậm chí bỏ qua chúng. Nếu một người có thể kiểm soát tâm trí của mình và tập trung vào những con người, sự việc và sự vật tích cực thì người này sẽ thu hút những người tốt bụng, lương thiện những sự việc có ích tích cực đến với cuộc sống của mình. 3. Định luật thoải mái Khi con người ở trong tình trạng thoải mái thì làm gì cũng có kết quả tốt nhất. Bất cứ sự đình trệ hoặc vội vã nào cũng có thể mang đến những kết quả không tốt đẹp. Tâm trạng như thế nào là tốt nhất? Câu trả lời là tâm càng thư thái, càng không truy cầu thì càng tốt. Đem mục tiêu trong tầm ngắm của bạn đặt ở đường đời lý tưởng cảnh giới lý tưởng, mối quan hệ lý tưởng và cuộc sống lý tưởng. Sau đó thả lỏng tâm trạng, nỗ lực chăm chỉ, làm những thứ bạn nên làm. Đừng nghĩ đến những điều này lúc nào sẽ đến, rồi khi những điều đó đến đó sẽ làm bạn bất ngờ. Ngược lại, nếu bạn càng vội vã, càng muốn có được kết quả lý tưởng, thì kết cục lại tương phản hoàn toàn. 4. Định luật hiện tại Con người đều không thể khống chế những gì đã qua đi, cũng không thể khống chế tương lai nhưng có thể khống chế những ý nghĩ lời nói và hành động của mình trong hiện tại tâm thái tốt nhất nên là cho dù vận mệnh tốt hay xấu cũng xong chỉ cần chủ động tập trung vào việc điều chỉnh và thực hiện những suy nghĩ ngôn từ và hành vi hiện tại của mình số phận sẽ vô thức phát triển thành tốt đẹp 5. Định luật 80 trên 20 Con người trước khi đạt mục tiêu 80% nỗ lực và thời gian chỉ đem lại 20% thành quả, trong khi đó 80% kết quả có thể đạt được trong 20% thời gian và nỗ lực cuối cùng. Vì không hiểu rõ định luật này, rất nhiều người khi theo đuổi mục tiêu, bởi vì một thời gian dài nỗ lực không thu được kết quả như ý liền mất đi tự tin mà từ bỏ. Thay đổi về lượng tích lũy đến một mức nào đó sẽ dẫn đến thay đổi về chất. Tại sao những người thành công luôn là thiểu số? bởi vì chỉ có ít người kiên trì đến cùng. 6. Định luật ứng đắc Con người sẽ đạt được tất cả những gì mình đáng có được, chứ không phải là đạt được những gì mình muốn có được. Vì thế, trước hết phải nâng cao giá trị của bản thân mình. Sau khi giá trị của bản thân mình được nâng cao, chất và lượng tương ứng cũng sẽ được nâng cao. 7. Định luật gián tiếp Muốn nâng cao giá trị của bản thân, bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần, tất phải đạt được một cách gián tiếp bằng cách gia tăng giá trị của người khác. Ví dụ, nếu bạn muốn đề cao lòng tự trọng của bản thân, đầu tiên tất phải gián tiếp thực hiện bằng cách coi trọng và đề cao lòng tự trọng của người khác. Bạn muốn có được thành tích, tất phải thông qua việc tiếp nhận thành tích của người khác. Một ví dụ khác những công ty cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và sản phẩm chất lượng cho xã hội có xu hướng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Điều đáng nói là trong định luật gián tiếp, việc tăng giá trị bản thân và tăng giá trị của người khác thường xảy ra đồng thời, nghĩa là khi bạn tăng giá trị của người khác, giá trị bản thân của bạn cũng sẽ được cải thiện. 8. Định luật cho đi Định luật cho đi có nghĩa là bất cứ điều gì bạn cho đi cuối cùng sẽ trả lại cho bạn trong cấp số nhân. Ví dụ như bạn cho đi sự yêu thích để người khác có thể tận hưởng sự thoải mái. Trong tương lai bạn sẽ nhận sự hồi đáp là sự yêu thích của người khác nhiều hơn gấp bội. Bạn cho đi sự an định để người khác có được sự an tâm. Tương lai bạn sẽ có được sự an lạc nhiều hơn gấp bội. Ngược lại, nếu bạn khiến người khác bất an, oán hận, tức giận buồn phiền, tương lai bạn cũng sẽ nhận lại những điều đó gấp bội. Xin hãy ghi nhớ, cho đi có phúc hơn tiếp nhận, càng cho đi càng nhận được những phước lành lớn lao khi không cần người tiếp nhận hồi đáp. 9. Nguyên tắc yêu thương chính bản thân mình Khởi đầu của tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động vị tha là chấp nhận mọi thứ và thực sự yêu chính mình. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể yêu thương người khác, yêu thương thế giới bạn mới có thể có được niềm vui. Thật sự, sự an tâm, vô lo và tâm hồn khoáng đạt. Nếu như bạn không yêu thương bản thân, không vừa lòng với bản thân, vậy thì người khác cũng không thể yêu thương bạn được. Điểm này vô cùng quan trọng, có nhiều người cho rằng yêu bản thân chính là ích kỷ, tự làm lợi cho bản thân mình. Nhận định này hoàn toàn sai lầm. Nếu xem xét kỹ hơn, sẽ phát hiện nếu bạn không yêu thích, không vừa lòng với bản thân mình thì rất dễ sinh ra lòng đố kỵ và oán hận. Vì thế, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương chính mình, rồi hẳn nghĩ đến chuyện yêu thương người khác. 10. Nguyên tắc chịu trách nhiệm Con người cần chịu trách nhiệm cho tất cả những gì của bản thân mình. Khi mọi người có thái độ trách nhiệm với bản thân, họ sẽ nhìn về phía trước, xem bản thân có thể làm được gì. Nếu như bản thân lười suy nghĩ thì chỉ có thể nhìn về phía sau, để ý vào những thứ đã qua đi, những thứ mà bản thân không thể thay đổi. Trên thực tế, cũng chính là không thể chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Quy luật kiếp nhân sinh, trong phúc có họa, trong họa có phúc Người sống ở đời thường sẽ phải lựa chọn giữa được và mất, cân bằng giữa điều lợi và điều hại chọn điều lợi tránh điều hại điều ấy dường như đã là bản tính của mỗi người nhưng đối đãi giữa thiện hơn từ góc độ lâu dài thì đó lại là một chuyện khác làm thế nào để đối đãi với vấn đề chuyển hóa giữa cái lợi và cái hại từ góc độ lâu dài và nhìn thấu bản chất của nó trong quyển hoài nam tử nhân gian huấn có nói rằng người bình thường đều chỉ biết cái lợi chính là lợi cái hại chính là hại riêng chỉ có bậc thánh nhân mới hiểu được cái hại có thể chuyển hóa thành lợi, cái lợi có thể chuyển hóa thành tệ hại. Cây mà trổ quả chín hai lần, cội rễ của nó ác bị tổn thương, đây chính là ham hố cái lợi lớn trái, lại tạo thành nguy hại lớn. trường Vũ suối dục trí bá đoạt lấy đất đai của hai nước hàng, ngụy kết quả trái lại khiến trí bá bị bắt ở thành Tấn Dương. Thần thuốc thời khuyên sở Trang Vương phong lập cho đời sau của nước Trần – Kết quả khiến sở trang vương xưng bá thiên hạ Khổng tử đọc kinh dịch Khi đọc đến quẻ tổn và quẻ ích Thì không khỏi ngậm ngùi mà thở dài rằng Hiểu được mối quan hệ giữa lợi ích và tổn hại Nên là việc của quân vương hành theo vương đạo Có những sự việc nhiều khi muốn mang lại lợi ích cho người khác Thế nhưng vừa khéo lại đủ làm hại người ta Có những lúc muốn hại người khác Nhưng vừa khéo lại có lợi cho họ Cái lợi và hại chuyển hóa căn nguyên giữa họa và phúc thật sự rất khó nắm bắt được. Hại người, người lại được lợi. Dương hổ làm loạn nước lỗ, vua nước lỗ ra lệnh cho thủ hạ đóng cửa thành lại lùng bắt Dương hổ, tuyên bố phàm những ai bắt được Dương hổ sẽ có trọng thưởng, còn những ai cố tình thả Dương hổ sẽ bị phạt nặng. Những người lùng bắt bao vây Dương hổ tầng tầng lớp lớp, Dương hổ đành phải giơ kiếm lên chuẩn bị tự vẫn Lúc này có một người canh giữ cổng thành ngăn ông lại, khuyên rằng thiên hạ rộng lớn như vậy có thể đào sinh, sao lại phải tự sát? Tôi sẽ thả ông ra khỏi thành. Thế là Dương Hổ đột phá vòng vây, trong tình huống truy binh bám sát phía sau không buông, Dương Hổ múa kiếm vung thương liều chết xông ra. Người giữ cổng đó nhân lúc hỗn loạn đã thả Dương Hổ ra khỏi thành. Sau khi Dương Hổ ra khỏi thành lại quay trở lại, bắt lấy người giữ cổng đó, giơ thương lên đâm ông một nhát, cây thương đâm xuyên áo đâm trúng phần nách của ông. Lúc này, người giữ cổng oán hận nói rằng ta vốn không phải họ hàng bạn bè gì với ông, vì để cứu ông mà ta bất chấp mạo hiểm sống chết, nhưng ông lại quay lại đâm ta bị thương. Gặp phải kiếp nạn này thật đáng đời ta lắm. Vua nước lỗ nghe tin Dương Hổ đã thoát ra khỏi thành thì rất lấy làm tức giận, liền truy xét Dương Hổ trốn ra từ cổng thành nào, rồi cử quan viên bắt giữ những người giữ cổng thành thấy có dấu hiệu đáng nghi. Vua nước lỗ cho rằng phàm là người trấn giữ cổng thành mà bị thương thì chính là người đã ra sức ngăn cản Dương Hổ, nên phải được trọng thưởng. Còn những ai không bị thương thì rất có thể đã cố tình thả Dương Hổ, đi cần phải bị phạt nặng. Tất nhiên trong số những người giữ cổng bị thương được nhận thưởng cũng bao gồm cả người giữ cổng đã thả Dương Hổ đi. Đây thật là nói cố tình hại ông, nhưng trái lại giúp ông được lợi. Thế thì cái gì là muốn có lợi cho người khác, nhưng trái lại lại làm hại người ta đây? Sở Cung Vương và quân đội nước tấn hội chiến ở Yên Lăng. Trong lúc đánh nhau kịch liệt chẳng may sở cung vương bị thương khiến cuộc chiến phải dừng lại Tư mã tử phản trong quân sở khác khô cả họng đi tìm thức uống Lúc này một người tùy tùng là Dương Cốc bưng hũ rượu đến dân cho tử phản Tử phản rất thích uống rượu, đang lúc khác mà có rượu vui mừng khôn xiết Tử phản đón lấy bình rượu rồi cứ thế uống không ngừng Được một lúc đã uống đến say bí tỉ, nằm ngủ trong lều trại Cung vương dự tính khai chiến với quân tấn lần nữa Bèn cử người đi gọi tử phản tử phản nói dối là bệnh đau tim phát tác không nhận chiếu lệnh được. Sở cùng vương nghe vậy bèn đích thân đến hỏi thăm, vừa bước vào trong lều thì ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Sở cung vương giận dữ nói, trận ác chiến ngày hôm nay vì để giành chiến thắng mà ta đã phải đích thân ra trận để rồi bị trọng thương như vậy. Hiện giờ chỉ còn biết trông cậy vào tư mã tử phản lấy lại uy phong, nhưng hắn lại thành ra bộ dạng như thế này. Lòng hắn quả thật không có quốc gia xã tác nữa Lại không chăm lo cho binh sĩ quân ta Ta không thể đánh tiếp với quân tấn được nữa rồi Bèn hạ lệnh lui binh Rồi lấy tội danh làm lỡ chiến sự hành quyết tử phản trước công chúng Người tùy tùng dân rượu đó vốn không phải là muốn làm hại tử phản Thực sự là bởi ông quý tử phản Muốn tử phản được vui Không ngờ trái lại đã làm hại tử phản Đây chính là muốn tốt cho người ta nhưng kết quả trái lại lại làm hại người ra. Nhất định cứ muốn người nóng sốt phải tẩm bổ, người cảm nắng phải uống nước lạnh. Đây là cách mà người bình thường hay áp dụng để điều trị cho bệnh nhân, nhưng lương y lại cho rằng như vậy trái lại khiến bệnh tình trở nặng hơn. Truy cầu những thứ vui tai vui mắt, đây là điều mà những kẻ ngốc lấy làm hứng thú lắm, nhưng người thông minh có đạo lại tránh xa những điều này.